thì những lời ông nói có thể là giả được không? Những điều ông thấy và ghi chép lại có thể là ngụy tạo được không? Nếu không phải như vậy thì sách mà ông viết tại sao lại bị các đời liệt vào giả kinh, ngụy kinh? Trong lịch sử nhân loại, Chúa đưa người còn sống ra đi, theo ghi chép của Kinh Thánh thì chỉ có hai người, đó là Eliza và Enoch. Theo Kinh Thánh ghi chép, Enoch là nhân loại đời thứ bảy, là một dòng tộc của chúa hậu duệ của Seth sinh ra vào năm thứ 622 sau khi Adam được tạo ra, sống vào trước thời kỳ Hồng Thủy. Khi đó, xã hội nhân loại đã suy bại, cực kỳ tà ác. Khi Enoch 65 tuổi, ông sinh con trai Methuselah. Ý nghĩa của cái tên này là anh ta hệ chết thì Hồng Thủy liền đến. Sau khi Methuselah ra đời, Chúa trực tiếp đưa Enoch đến thiên đường, ông ở cùng với Chúa 300 năm, không sống cuộc sống thế tục. Do đó tuổi Enoch ở thế gian được ghi chép là 365 tuổi. Chúa đã giải thoát ông khỏi định luật tử vong, trực tiếp tiến vào thiên đường. Khởi nguồn của nhân loại rốt cuộc là như thế nào? Enoch, người được Chúa trực tiếp dẫn đi, đã ghi chép những điều ông tai nghe mắt thấy trong suốt 300 năm sống ở thiên đường và đồng hành cùng với Chúa. Viết thành sách Enoch được ca ngợi là một trong tứ đại kỳ thư của thế giới. Vậy Enoch đã ghi chép lại điều gì trong cuốn sách của mình? những điều ông tiết lộ gây chấn động như thế nào đối với nhân loại. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Cuốn sách này sở dĩ được liệt vào tứ đại kỳ thư là có ba nguyên nhân. Thứ nhất, cuốn sách được phát hiện ra rất kỳ lạ. Thứ hai, nội dung cuốn sách rất kỳ lạ. Thứ ba, vận mệnh cuốn sách rất kỳ lạ. Trong lịch sử, cuốn sách này lúc thì xuất hiện, lúc thì biến mất, như thần long, thấy đầu thì không thấy được đuôi. Các nhà khảo cổ đã từng phát hiện ra rất nhiều dấu vết liên quan đến nó, nhưng vẫn không thể nào xác định được rốt cuộc có quyển sách này hay không. Rất nhiều người đều biết, sách Enoch ghi chép về khởi nguồn của nhân loại, hơn nữa, nội dung của nó lại lật đổ nhận thức trước đây của nhân loại, nhưng cụ thể nó viết gì thì rất nhiều người vẫn chưa được biết. Những cuốn những sách cổ ở biển chết, chết. Năm 1946 xung quanh dãy núi Herbert rừng. Ở gần biển chết có người Bedouin, dân tộc du mục Ả Rập sinh sống. Một ngày nọ, một một đồng người Bedouin chăn dê gần biển chết. Khi mặt trời sắp lặn, một đồng bắt đầu đếm dê và phát hiện ra thiếu mất một con, liền vội vàng đi tìm. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng dê kêu, bèn lần theo tiếng kêu tìm đến, phát hiện ra tiếng kêu của dê phát ra từ sau một vách đá. Cậu vội vàng chạy đến gần vách đá, thì không thấy dê đâu, cậu thầm nghĩ, Ngươi chơi trốn tìm với ta đó sao, để xem ta tìm được ngươi, không đánh cho vài roi không được. Lúc này, tiếng dê kêu lại truyền đến, dường như tiếng kêu từ dưới lòng đất vọng lên. Cậu đến phía sau vách đá, phát hiện ra một cái miệng lộ rất nhỏ. Tiếng rê kêu phát ra từ đó. Cậu nghĩ, sao lại bất cẩn để ngã rơi vào cái lỗ bé như thế này? Thế là không nghĩ ngợi gì, một đồng chui vào trong lỗ để đưa dê ra ngoài. Nhưng trong hang tối quá, không nhìn thấy gì. Thế là một đồng đứng ở cửa hang, tiện tay nhặt một hòn đá và ném vào trong hang. Nào ngờ, vừa ném vào thì từ trong hang truyền ra tiếng đá va vào vò gốm. Một đồng lấy làm lạ, trong lòng nghĩ, trong cái hang này có lẽ cất giữ báu vật gì chăng? Sau khi thích nghi với sự tối đen trong hang, một đồng đưa được con rê ra ngoài hang, sau đó đi về phía phát ra âm thanh của vò gốm. Câu chuyện tiếp theo chấn động thế giới. Mục đồng đi vào trong hang, mở một chiếc vò gốm ra, thấy bên trong không có vàng bạc châu báu, mà là một cuộn giống như da dê, trên mặt còn có những chữ mà cậu không biết. Càng nghĩ, mục đồng càng thấy kỳ lạ. Sau khi trở về làng, cậu nói với trưởng làng về cái hang kỳ lạ và những cuộn da dê kỳ lạ trong cái bò gốm mà cậu phát hiện ra hôm nay. Hôm sau, trưởng làng đến chỗ cái hang, phát hiện ra không phải chỉ có một cái bò gốm và bên trong tất cả đều là những cuộn da dê. Xem ra, có lẽ là những cuốn sách da dê vô cùng lâu đời. Thế là trưởng làng vội vàng báo cáo với chính quyền. Sau đó, các nhà khảo cổ học lập tức đến khai quật. Thế là một phát hiện khảo cổ học lớn nhất thế kỷ 20 đã ra đời. Sau khi được các chuyên gia khảo cổ xem xét, những văn tử trên các cuốn da dê trong các vò gốm này đều là bản kinh thánh chép tay chữ Hebrew sớm nhất thế giới cho đến nay. Ngoài ra, trong đó còn có dự ngôn liên quan đến ngày mạc thế và chú cứu thế, sau này, các nhà khảo cổ học cũng phát hiện ra gần 2.000 cuộn da dê cổ ở hơn 10 chiếc hang trong khu vực lân cận. Trong đó, một số cuộn đã trở thành những mảnh nát vụn. Sau khi giám định carbon 14, những cuốn sách cổ này đều là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên đến thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đa số đều viết bằng chữ Hebrew hoặc chữ Aram, chỉ có một lượng nhỏ viết bằng chữ Hy Lạp. Bởi vì phát hiện ra trong hang gần biển chết, nên gọi là sách cổ biển chết hoặc tử hải thư theo thống kê mới nhất, những sách cổ biển chết này làng trên 230 quyển chép tay các kinh điển kinh thánh khác nhau, tổng cộng trên 900 phần. Đại thể chia làm 3 loại lớn, một loại là kinh thư chính điển của kinh thánh, một loại là kinh thư ngoại điển và một loại là kinh thư đặc biệt của giáo phái. Tuyệt đại bộ phận sách chép tay đều là làm bằng da dê, số lượng cực ít là giấy cói. Còn có một quyển đặc biệt chế tạo bằng kim loại, trên có khắc danh sách tên của một số báu vật và điển tịch cùng địa điểm cất giữ. Rõ ràng những quyển kinh thánh chép tay này là do người xưa dốc tâm chế tác và cẩn thận cất giữ trong những vò gốm được phong kính và cất giấu ở trong hang trên núi. Dự tính có lẽ khi đó đột nhiên xảy ra sự kiện gì. Những người chế tác sách chép tay này vì để người hữu duyên đời sau thấy được nên mới làm như vậy. Theo các chuyên gia, quyển kinh thánh lâu đời nhất là phát hiện ra ở hang số 4 là sách Samuel viết vào năm 250 trước công nguyên. Trong trên 900 quyển chép tay, có khoảng 220 quyển đã chứng thức là kinh thư của Kinh Thánh, tương đương với tổng số sách cổ biện chết. Có 38 quyển là Kinh Thánh cựu ước chính điển. Trong các cuốn sách chép tay đó, nhiều nhất là quyển đầu của Kinh Cựu Ước. Kinh Tân Ước cũng chép vắn tắt quyển đầu của Cựu Ước. Điều này nói rõ rằng, 2.000 năm trước, tín đồ do Thái giáo và tín đồ cơ đốc giáo thời kỳ đầu đều dùng các kinh điển giống nhau làm thánh kinh của mình, hơn nữa được truyền tụng rất rộng rãi. Điều đáng chú ý nhất là trong số các sách chép tay có 35% số quyển bị ngày nay coi là bản chép tay của Thứ Kinh hoặc Ngụy Kinh. Ví dụ, sách Enoch và sách Jubilis. Số lượng các bản chép tay của hai quyển sách này là nhiều nhất, có thể sánh ngang với các kinh thư chính điển quan trọng như sách Đệ Nhị Luật, sách ICA và Sáng Thế Ký. Có thể thấy, hai cuốn sách này được tín đồ do Thái giáo thời giê -xu rất coi trọng, không chỉ địa vị rất cao mà được truyền tụng rất rộng rãi. Nhưng điều kỳ lạ là sách Enoch sau này lại bị loại ra khỏi những chính điển của Kinh Thánh Cơ Đốc giáo, cũng không được đưa vào chính điển của Kinh Thánh chữ Hebrew, thậm chí còn bị gọi là bàn kinh, thứ kinh, có một số tông phái còn gọi nó là ngụy kinh. Vậy, sách Enoch rốt cuộc viết những gì mà lại bị ách vận như thế này? Thiên thần sa ngã Cơ người nói, sách Enoch là sách cấm bởi vì nó ghi chép về khởi nguồn nhân loại không thể nghĩ bàn, rất có thể đó mới là khởi nguồn và lịch sử chân chính của nhân loại. Chúng ta cũng có thể dễ dàng tra cứu được câu chuyện như thế này, kể rằng Enoch là cụ tàng tổ của Noah, người chế tạo con thuyền Noah, tức là ông nội của ông nội Noah. Năm Enoch 65 tuổi, ông được Chúa trực tiếp đưa lên thiên đường, sống cùng với Chúa trong 300 năm. Đây không phải là việc đơn giản, ngay cả Chúa Giêsu trở về thiên đường thì cũng phải trút bỏ nhục thân thì mới trở về được. Theo Kinh Thánh ghi chép, ngoài Elijah ra thì chỉ có Enoch là khi còn sống được Đức Giê-hô-va trực tiếp đưa lên thiên đường. Có thể thấy, phẩm hạnh của Enoch vượt xa mọi người. Trong 300 năm đó, Enoch dưới sự dẫn dắt của Đại Thiên Sứ đã du ngoạn thiên đường, địa ngục và đã ghi chép lại, viết thành sách Enoch. Trong các chương 6, 7, 8 của sách Enoch đã thuật lại những câu chuyện mà thế nhân không được biết, cũng là những ghi chép mà tín đồ do Thái giáo và cơ đốc giáo không thể nào chấp nhận được. Vào thời gian rất lâu trước khi đại hồng thủy xảy ra, Chúa đã từng phái 200 thiên thần đến trái đất để canh giữ trái đất, được gọi là người trông coi trái đất. Nhưng sách Enoch không cho biết mục đích của những người trông coi trái đất đến trái đất cụ thể là gì. Enoch nói, các thiên thần là những người con của thiên đường. Do đó, rất nhiều người cho rằng rất có thể thiên đường thực sự tồn tại. Thiên thần đến trái đất làm người trông coi trái đất cũng là có nguyên nhân. Lãnh tụ của thiên thần là Sầm Iaza thấy con cái của loài người trong thời gian đó không ngừng sinh sôi nảy nở, con gái của loài người xinh đẹp như hoa thì đã động lòng. Một ngày, Sầm Iaza nói với các thiên thần rằng trong những con gái của loài người, chúng ta hãy lựa chọn vợ cho chúng ta, sinh con đẻ cái cho chúng ta đi. Nhưng ta lo lắng rằng các vị không đồng ý khiến một mình ta phải gánh chịu tội. Những thiên thần đều nói, chúng ta cùng thề nguyện đi. Sau đó, 200 thiên thần cùng đến núi Hét Môn, thề nguyện, thề quyết không phản bội lẫn nhau. Mỗi thiên thần lập lời thề, đều chọn một người con gái của loài người để làm vợ, họ quên mất liêm sĩ, làm vấy bẩn bản thân và con gái của loài người. Từ đó, họ bắt đầu sống cuộc sống của con người bình thường. Đây chính là sự sa ngã của các thiên thần. Bất kể phương Đông hay phương Tây, bất kể tu hành trong chính pháp chính giáo nào, đều coi tâm sắc dục là tâm ma lớn nhất. Trong tu hành trong quá khứ, thể phạm giới sắc thì vĩnh viễn không thể nào trở về thiên quốc được. Thế là các thiên thần bắt đầu dạy con người một số tri thức mà chỉ thần giới mới biết, dạy phụ nữ trang nhà thước tha, dạy đàn ông luyện kim, chế tác, nhận biết và trồng cây cối. Họ còn đem tri thức không cho phép tiết lộ cho loài người như về các ngôi sao, thiên hà, tinh tượng, thuật chiêm tinh, đều nói cho con người biết. Trong nền văn minh thượng cổ của nhân loại, tại sao lại có sự xuất hiện của lịch pháp chính xác? Điểm này thì nhân loại ngày nay cũng không thể hoàn toàn lý giải được. Nhưng những vấn đề như thế này thì sách Enoch này dường như đều đã giải đáp. Nếu những ghi chép trong sách Enoch đều là sự thật, thế thì lại có vấn đề, đó là có phải khoa học hiện kỹ thuật đại ngày nay muốn không nên để con người được sở hữu phải không? Cũng nói, môi trường sống mà thần sáng tạo ra cho con người đối với nhân loại mà nói vốn đã hoàn mỹ rồi, hoàn toàn không cần những thứ khoa học kỹ thuật đó. Trong tiết thứ hai, chương thứ 8 sách Enos, Enos nói do truyền thụ những kỹ thuật này dẫn đến nhân loại dâm loạn và bất kính với thần. Nhân loại bị những thiên thần sa ngã dẫn vào lầm đường lạc lối, khiến nhân loại trở nên hủ bại. Những người vợ của những thiên thần này có thai, sau đó sinh ra người khổng lồ, cao 3.000 thước, tức 5 mét ngày nay, những người khổng lồ này đã rất nhanh chóng tiêu dùng hết những nguồn thức ăn trên trái đất, nhân loại không thể nào cung cấp đủ thức ăn cho họ nữa. Thế là những người khổng lồ bắt đầu phản bội nhân loại, bắt đầu ăn thịt người, đồng thời họ cũng không tha cho bất kỳ loài muôn thú nào, họ ăn thịt, uống máu thú. Toàn bộ trái đất là một màn tan tóc. Tiếng khóc lóc lên đến thiên đường, tố cáo những người khổng lồ vô pháp vô thiên. Những người khổng lồ này chính là người khổng lồ Nephilim được nói đến trong Kinh Thánh hết thảy mọi thứ trên trái đất đều không trốn tránh được con mắt của Thượng Đế. Ngài thấy sinh linh tàn sát lẫn nhau thì vô cùng buồn. Để tẩy sạch dơ bẩn trên trái đất, Ngài quyết định dùng đại hồng thủy tẩy rửa sạch trái đất để trái đất lại làm mới lần nữa. Trong lúc hồng thủy đến, Chúa đã đưa Enoch lên thiên đàng để ông đồng hành cùng Chúa. Đến khi ông trở lại trái đất, ông đem lại sức sống mới cho trái đất. Sau đó, ông viết những điều ông thấy được nghe được ở trên thiên đường trước khi xảy ra hồng thủy. Mở đầu, ông viết, biết tất cả những gì trông thấy này không phải vì đời này mà là vì tương lai. Một bộ sách ghi chép khải huyền như thế này, tại sao là bị người đời sau liệt vào sách cấm à ngụy kinh? Bị đưa ra khỏi chính điển. Enoch khi còn sống được Chúa trực tiếp đưa lên thiên đường, điều này nói rõ rằng Chúa công nhận đức hạnh của ông, nhận thấy Enoch phù hợp với tiêu chuẩn của thần. Do đó có khá nhiều người cho rằng nội dung của sách Enoch có những chỗ quá chi tiết trường ra. Tuy nhiên, với tri thức hiện tại của mình, tôi vẫn không thể nào lật đổ được bất kỳ lời nào trong sách này, cũng không thể nào phản bác được nói. Trái lại, rất nhiều luận thuật trong Kinh Thánh chính điển đều trích dẫn và ủng hộ những lời trong sách Enoch. Vậy tại sao sách Enoch không được hoan nghênh? Thực tế, tuy sách Enoch đã nói đến người khổng lồ trên trái đất là do những thiên thần sa ngã sinh ra, nhưng dường như vẫn chưa phải là nguồn gốc chân chính của nhân loại. Có một thuyết cho rằng, sách Enoch đã trực tiếp đề cập đến sự công bằng và thẩm phán của Chúa và sự tuyên phán đối với ma quỷ Satan, giống như thần khúc của Dante miêu tả luyện ngục đã thách thức quan niệm đạo đức, đúng sai của con người, gây tranh cãi xã hội cực lớn. Quan trọng hơn là sách Enoch nói về nguyên nhân của đại hồng thủy, không phải nhân loại phạm tội, đối tượng mà Chúa phẫn nộ cũng không phải nhằm vào nhân loại mà nhằm vào những thiên thần sa ngã gây họa hại cho nhân loại ở thế gian. Chúa muốn tiêu diệt họ vì những thiên thần sa ngã khiến nhân loại không trải qua giáo hóa đạo đức, lại nắm bắt được kỹ thuật cao mà nền tảng tâm tính nhân loại không thể nào chịu nổi. Điều này không những không khiến con người khởi lòng kính ngưỡng đối với thần, trái lại, còn khiến nhân loại ruồng bỏ lời răng dạy và ân điển của thần. Dưới sự mê hoặc của các loại kỹ thuật, tình dục và tư dục không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đi đến đối nghịch với thần và bại hoại. Cái gọi là chính điển chính là kinh thư mà tất cả mọi người đều không dị nghị. Cái gọi là thứ kinh chính là kinh thư mà một bộ phận người dị nghị. Cái gọi là ngụy kinh chính là kinh thư phủ định cơ đốc cứu ân trái với giáo nghĩa cơ đốc khiến tín ngưỡng cơ đốc giáo lung lay. Nội dung sách Enoch tuy nói đến sự sa ngã của các thiên thần và nguyên nhân của đại hồng thủy, nhưng cũng không phủ định cơ đốc cứu ân, cũng không trái với giáo nghĩa cơ đốc, càng không làm tín ngưỡng cơ đốc lung lay. Vì vậy, đưa nó ra ngoài chính điển, không biết là có ý đồ gì hay là có thiên ý khác